với mục đích cung cấp cho người Pháp sau khi vượt ngàn trùng hải hành tới Việt Nam có một nơi ở sang trọng theo đúng kiểu Tây. Từ khách sạn 5 phút đi bộ tới bưu điện và viễn thông, nay là bưu điện thành phố và tòa thị chính là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Những tòa nhà này có kiến trúc tương tự như tòa thị chính Paris. Khách sạn Corinto Sài Gòn được xây dựng từ năm 1880 với nhiều nét kiến trúc đặc trưng để giảm oi bức vào mùa hè và khí hậu nhiệt đới vừa đón nhiều gió trời và ánh sáng tự nhiên toàn bộ mái ngói và tường xây của công trình bằng gạch nung dày phòng ngủ và khu vực công cộng rộng rãi thiết kế tổng thể của khách sạn trên khuôn viên hình chữ nhật ở giữa là sân trời có ba cây bông sứ hay còn gọi là hoa đại trồng từ năm 1880 đến nay vẫn chỗ hoa xanh tốt ngày 28 tháng 4 năm 2012 Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công nhận khách sạn Continental Sài Gòn là di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố.